Mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha Thì à, như quý cô chú và các bạn đã biết á, thì à, còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão năm 2023 Thì như à, cứ mỗi dịp á, là Tết đến xuân về với phương châm là lá lành đùm lá gách Ngân hàng Sacombank đặc biệt là công động viên à, Sacombank chi nhánh Đồng Tháp à, có thực hiện cái chương trình là ấm tình mùa xuân lần thứ 20 với những phần quà như là gạo nè à, đường nước tương nước mắm dầu ăn à, gửi đến ờ, bà con nghèo à, hy vọng là bà con mình sẽ có một cái Tết à, ấm no đông xuân 2023 này à, chương trình được thực hiện tại chi nhánh Đồng Tháp và các điểm phòng giao dịch của Sacombank chi nhánh Đồng Tháp thì à, sáng điện hôm nay thì lúa cũng xin chia sẻ đến cả nhà một số cái tiểu cảnh mà lúa đã trang trí để đón Tết xuân mão 2023 và đây là những cái phần quà đã được tập kết sẵn tại phòng giao dịch nơi lúa đang làm việc các bạn thì những phần quà này gồm gạo đường nước tương mắm các bạn đó và đây là một cái phiếu nhận gạo đã được chuẩn bị sẵn để à, gửi đến à, những bà con gặp khó khăn đó thì à, những bà con nào mà có phiếu này sẽ được nhận cái phần quà gồm là 20 kg gạo và một phần quà phụ kiện thêm là đường nước tương các bạn và đây là thứ năm chú làm nghề bán số thì chú năm đã gặp tai nạn trong một lần đi bán số và chú phải ngồi xe như thế này các bạn đây là những cái quạt à, đã chuẩn bị sẵn thì đợi khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa là sẽ à, đến giờ sẽ phát cho bà con nghèo đó thì hiện tại cũng đã đến giờ phát quà thì bà con cũng đang à, tiến hành nhận quà đây nè các bạn thì à, do cái thời điểm phát quà vào ngày thứ các thì cái lượng giao dịch đến xa Sacombank nơi phòng giao dịch mình làm việc thì nó cũng rất là đông họ với một phần có bà con đến nhận gạo này nên cái lượng xe nó cũng hơi bị nhiều các bạn thì à, bà con đang nhận quà nè các bạn và có một số à, cô chú ờ, thì đang à, xếp hàng để đến lượt mình nhận quà các bạn thì mấy anh em trong cơ quan cũng đang rất tập trung để mà phát quà cho bà con hỗ trợ ờ, cho những cái cô chú mà gặp khó khăn như là khó đi lại này. thì mấy anh em sẽ sắp xếp và đưa ờ, những cái phần quà này đến nhà cho mấy cô chú và các bạn luôn đó các bạn mỗi phần quà của trình á, có một phiếu gạo như thế này á, thì sẽ gồm là 20 phiếu gạo và đường ngọt các bạn và đây là một số tiểu ờ, cảnh mà lúa đã trang trí để ờ, đón Tết xuân quý mão năm 2023 tại cơ quan của mình sẵn tiện chia sẻ đến cả nhà luôn và cả nhà cả nhà theo dõi video nha và đây là những cái bông đào mình đã mua trên shopee đó thì à, mình đặt nó có ký như thế này các bạn đó thì hiện tại mình đang à, bắn những cái bông đào này lên những cái à, cành cây khô này để tạo thành một cái nhánh đào để trang trí trong cái phòng kinh doanh của phòng giao dịch đó hiện tại mình đang làm việc này các bạn đó, và đây là thành quả của mình đã sắp gần xong đó nhìn là một màu hồng ờ, rất là đẹp luôn cả nhà và đây là chuẩn bị tới là một cái ờ, tiểu cảnh mình đã trang trí ờ. và đây là một cái tiểu cảnh cây đào kết hợp với ghèm cửa mình đã trang trí với những cái câu như là chúc mừng năm mới hình quạt hai nhánh mai đào nhỏ à, bên trên đó các bạn thấy có đẹp không à, với những cái câu đối như là phúc thọ nè đó thì à, đây phía trước trong phòng giao dịch các bạn thì à, mình có trang trí một cái à, nhà lá để tạo một cái khuôn viên cho bà con mình đến đây giao dịch rồi chụp ảnh luôn các bạn thì đây là một cái bộ cung mình đã làm vừa xong nè đó, nhà lá đó, một hồi thì khi nào xong thì mình sẽ quay cho các bạn xong và đây là và gần hoàn thành của mình đấy các bạn đó đây đã xong mấy lá nè và mình sẽ đây là cái à, khâu mà mình đã trang trí đó thì à, khi mà trang trí xong thì có bé là chụp hình liền rồi các bạn đó cái khâu này thì còn thiếu qua nha các bạn đây các bạn thì đây là cái bước hoàn chỉnh ờ, nhất ờ, của cái tiểu cảnh mà mình đã thực hiện xong đó đây ờ, mình đã hoàn thành rồi nè các bạn đó, đờm hoa tươi và đèn chớp trang trí bên trên nè các bạn ngay cửa chính thì mình có thiết kế một cái một số mâm các bạn là xuân quý mão 2023 đó thì cái nhà này mình có để trang trí cái chữ tết quê nè thì nó tái hiện lại cái khung cảnh ở miền quê ờ, Việt Nam mình đó. và đây là cái à, toàn cảnh à, bà con mình đến à, giao dịch tại phòng giao dịch nơi lúa đang làm việc đó thì còn vài ngày nữa là nghỉ tết nguyên đáng rồi đó ờ, thì bà con đến giao dịch rất đông thì lúa không xin phép dừng video đây hẹn là cả nhà ở video tiếp theo nha